thật đấy mùa này thì eco thôi anh em <laughs> eco chứ còn gì nữa đội hình là khó lắm anh em mà không đánh chuỗi thắng được đâu đội hình của anh em nguyễn xuân khánh nó rất là khó chơi <clears throat> nên là tôi quyết định là là eco eco thôi anh em ơi đồ cũng không ngon lắm ui dồi, God of Light này Ui, hợp lý, hợp lý, hợp lý Nhưng mà tôi lại mua con uh, Evil Glide <laughs> Ảo thật đấy Đùa Đố anh em biết tôi chơi gì ừ, Thế là mới ảo chứ Ảo lắm anh em ạ à. Từ từ nha bình tĩnh nha ừ. Bình tĩnh Hết sức bình tĩnh <clears throat> Trông rất là eco luôn <clears throat> Nhưng mà lại không mua God of Light Tại sao thế nhỉ Tại sao lại không có God of Light? Ok Đó Ok nha Hợp lý <clears throat> Anh em nhìn này anh em chưa đoán ra được Nhưng mà anh em cũng có thể đoán ra được là tôi sẽ không chơi cái bộ Fallen Witcher kẹp Saman <laughs> Đấy chắc chắn <coughs> Bởi vì cái uh, round này nó cho cái bộ đấy đấy Cho bài bộ đấy nhưng mà tôi không chơi Tôi bỏ luôn Ra hai con Drui kèm một con uh, Lava Saman Quá ngon <coughs> Nhưng mà tôi không chơi Ơ kìa, ơ kìa, bình tĩnh bạn ơi Ơ kìa, ơ Ơ, ơ, ơ <coughs> Giết được một con không? Ừ, phải giết được một con chứ, đúng không? Mà giết được hai con thì càng tốt Giết thêm con nữa không? Không được Lọt ba máu ra đầu tiên u uh. Trông thì cũng rất là giống Eco đấy Nhiều anh em sẽ đoán ờ, mường tượng ra là À ra gì rồi đấy <laughs> Trông rất là giống cái gì rồi đấy Rất gì vào lọ nhưng mà không phải đâu anh em <clears throat> Anh em đang Tôi biết anh em đang nghĩ gì và anh em nghĩ sai rồi đấy Bình tĩnh <clears throat> Tôi đã bảo tôi eco mà <clears throat> Eco cái kiểu của tôi ấy, anh em phải hiểu là eco kiểu của tôi ấy, nó là cái eco cái kiểu mà chúng ta eco nhưng mà chúng ta vẫn giữ máu ấy, đấy cái kiểu đấy. Vẫn bỏ bài vào ấy. Giết được con nào thì giết đi. Đấy thế thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi mà Anh em đừng có suy nghĩ nhiều Mấy con tôm mua thực ra nó cũng không phải như anh em nghĩ đâu Ok Cứ bình tĩnh Mà con Drui mà tôi mua là hai con Drui lên hai sao rồi đây này Anh em thấy không <clears throat> Nếu mà tôi mua là tôi có hai con Drui hai sao rồi đấy Ú ảo vậy eco cái, cái, cái kiểu gì mà lại lại áp cấp thế này ấy Ô Tuấn ơi Ô <laughs> chơi kiểu gì nhở Đang đánh chưa thua nhá Up, up cấp kiểu rất láo luôn Rất bố láo Đấy Đang không có một cơ sở nào mà, mà lại có thể là up cấp quả rồi Chơi láo thật đấy Đùa <laughs> Mà cũng chưa biết là chơi gì nữa Đấy <clears throat> Trông lại lại lại, có vẻ là, là đang ờ, like click các thứ thì Tôi cũng biết là anh em đang nghĩ gì Nhưng mà anh em tin tôi đi Không phải như anh em nghĩ đâu ảo <laughs> thật Bình tĩnh anh ừ, em Kinh nghiệm thôi Nó chỉ là cái kinh nghiệm thôi anh em ạ à. Còn anh em biết ờ, đó là cái kinh nghiệm gì thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn Đấy là cái kinh nghiệm mà giữ máu ấy Chứ còn cũng không, không có cái gì nó, nó nó nó phức tạp đâu anh em ạ à. Tôi chỉ muốn là up cấp lên để cái sức mạnh đội hình nó mạnh hơn thôi Để tôi giữ máu thôi mà Ok, à, giết được hai con nữa này Đấy, lọt một con thôi, hợp lý vẫn đang chuỗi thua Quá hợp lý anh em ạ Vớ vẩn này ăn nói không ừ, Ăn nói gì nó sai lắm <clears throat> Vừa đủ rồi anh em Vừa đủ thua thôi Đấy anh em thấy không Với bài này rõ bài bài Saman nhá Bài này rõ bài Saman luôn Ok Bình tĩnh Chưa Bài này rõ là bài Saman kẹp với cả Cả Fallen Witcher ấy ra Saman lên hai sao rồi ra hai con đuôi hai sao rồi Đấy, có hai con Saman rồi có đỏ rồi đầu game nếu mà Eco mà chơi cái bộ mất não thì nói chung là cũng ngon đấy anh em ạ ngon đấy ngon đấy nhưng mà thôi <clears throat> hôm nay chơi content anh em nhé làm content yêu cầu đấy anh em <clears throat> anh em cứ bình tĩnh đơn giản là giữ máu thôi Ồ thấy chưa ô ô ô như nào như nào như nào ô đừng thắng nhá đừng thắng nhá ê ô tôi chết tôi rồi đánh thì cứ tưởng là đang đánh chuỗi thua vớ vẩn thành là chuỗi thắng bây giờ này ảo thật đấy ôi rồi ôi thắng luôn ý hả <laughs> tôi tôi không muốn thắng nào này đâu chán thật đấy thắng rồi à mà rõ ràng là con ách này nó có giáp xoay nhá Chứ đâu phải là không đồ đâu Thế mà rồi vẫn thắng á Ù uh, Thua rồi Đấy, tưởng là đánh chuỗi thua nhưng mà hóa ra thì nó lại là chuỗi thắng anh em <laughs> Được rồi, ok nhá Linh hồn nửa mua không? Mua Mua, mua, mua Linh hồn nửa này phải mua ừ. Thiếu hai tiền à Bán con này Ok ừ, trông bài nó rất là không không không có gì liên quan cái gì cả nhá Đấy, mua rất là vu vơ luôn <clears throat> ok bạn ơi Thắng luôn này Ờ hay quá Mà gặp thằng này đang eco Thằng này đang chui cộng 4 Rồi Uh đây rồi Cứ bình tĩnh anh em nhá <clears throat> Rồi đâu nó sẽ có đấy Đấy và tôi cũng đang biết là anh em đang suy nghĩ là cái gì Tôi biết Nhưng mà tôi nói rồi Anh em đang suy nghĩ sai rồi Không phải đâu <clears throat> anh em tưởng là tôi chơi God Night đúng không? Tôi biết là anh em sẽ nghĩ là như thế. Nhưng mà không đâu anh em ơi. Chơi tạm rồi. Có con nào chơi tạm vào giữ máu thôi anh em ạ. <clears throat> nó cho để chơi thôi. Đầu game nó có cho tôi cái gì đâu. Ai chẳng muốn đầu game có Hunter để chơi đúng không? Ai chẳng muốn đầu game thì thì, thì, thì có mấy cái con đánh chuỗi thắng. Đấy mà không có thì đánh phải tận dụng thôi. <clears throat> Nhưng mà bây giờ vẫn đánh chuỗi thắng đấy anh em ơi Ui rồi ôi hay quá Quá tuyệt vời Đây rồi Bình tới Tí đá sang bếp bây giờ mà <clears throat> Chuẩn bị đá sang bếp bây giờ mà anh em Cứ bình tĩnh Chả qua bây giờ tôi thấy cái đội hình này nó vẫn mạnh ấy Tôi để đây thôi Nói chung là cái giai đoạn đầu anh em đừng có quan tâm đến những cái con trên bàn cờ Đây nó chỉ là cái sự tận dụng thôi anh em ạ Lên level 7 tôi kẹp mết vào thôi Rồi Xem là thằng nào chưa gặp hả Tìm tìm cái thằng ở đang 11 nha anh em nhá Ra 11 chưa gặp Là cái thằng cuối cùng ở trong cái chuỗi này chưa gặp Đấy chính là thằng VNG VNG Tún chưa gặp VNG Tún nhìn thế thôi, Hunter chưa chắc ăn với tôi ờ, Thật đấy anh em 3 mét vào 3 mét vào sau Vẫn bắp Mala bình thường Vẫn hai Clyde Nhưng được sinh lực cơ Ok Huyết trượng anh em nhìn ghép đồ biết là tôi chơi bắn trưởng rồi Đấy <clears throat> Anh em nhìn tôi ghép đồ biết là bắn trưởng rồi đúng không Ok Rao <clears throat> này thì vẫn chưa đủ tiền up cấp lém mà con súng cũng lém Trời ạ Mày quá Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Ăn được không? Ăn được không? Ăn được Ăn được Ăn được Chắc chắn ăn được Ok <clears throat> Đấy Bây giờ tôi đang có chuỗi thắng 4 trận thắng liên tiếp <laughs> Ảo ma Calada chưa anh em Tưởng là eco nhưng mà lại thành ra lại là đánh chuỗi thắng Ok, thì bây giờ thì up cấp rồi Up cấp lên 7 anh em nhá <clears throat> Up cấp lên 7 để giữ cái chuỗi thôi À quên, cho 3 mét vào chứ Quên mất 3 mét vào Đấy, máu bây giờ lại nhiều nhất bàn cờ 93 máu luôn mà anh em <clears throat> Đầu game cho bài rất là vớ vẩn nhá Nhưng mà cuối cùng đấy, bây giờ lại tầm lại lại ngon Ngon nghẻ rồi <clears throat> Ok Ui này to đấy <clears throat> Thằng này to đấy Ui chưa kịp bắp Mala Chưa kịp bắp Mala Chưa kịp bắp Mala bạn ơi Chưa kịp bắp Mala Vẫn ăn cơ Ờ u u Ui giời Ngon quá anh em ơi <clears throat> Vẫn có chuối này Đây rồi một con Thunder nữa thôi Lên Thunder 2 sao cái là bỏ mấy cái con linh tinh đi Bây giờ tôi chưa dám bỏ ấy Ở đây có gấu này Gấu ấy bây giờ cho vào thay con gì Thay con Agali à Này á Tôi nghĩ không mạnh đâu Agali kết hợp với cả Evil để có thêm bộ line ở phía trên Trâu một chút hmm. Mua con gấu này hơi thọt tiền Hôm nay tôi không định chơi 9m anh em ạ Nếu mà chơi 9m thì tôi cũng mua đấy Mà hôm nay không chơi 9m nên là thôi Thằng này tôi nghĩ tôi vẫn ăn được thôi Khỏe lắm anh em ơi <clears throat> Anh em biết con nào đang gây đam chính không? Nó chính là con Evil ấy Con Evil tôi, tôi mua từ đầu nó là con gây đam chính rất nhiều đam luôn <clears throat> Rồi đây cái bot này đầu game tôi không mua đây God of Light tôi không mua đầu game bây giờ tôi mua Bởi vì thực ra có eco đâu mà mua là cái gì Anh em thấy đang còn đánh chuỗi không Đầu game xác định là không eco mà <laughs> Tôi chỉ nói eco cho anh em vui thôi Có rất nhiều anh em mà muốn xem tôi eco ở những cái round đầu tiên Đấy, chơi đánh theo kiểu eco nhưng mà tôi ít khi chơi eco lắm anh em ạ chỉ trừ khi những cái trận đấu nào mà nó thực sự là nó không có một cái gì để có thể có cái cơ sở đánh chuỗi thắng thì tôi mới chơi thôi đấy chứ còn, ví dụ như nó ra một vài con bài ba đô này đấy nó ra những cái món đồ mà nói chung là ngon nghẻ đầu game có thể đánh được chuỗi thắng thì tôi sẽ không eco <clears throat> bây giờ nói chung là có hai con chuẩn bị lên hai sao là con evil và con thunder hai con này lên hai sao thì chắc chắn là sẽ đánh được chuỗi thắng Gặp thằng này có thua không nhỉ? Thằng này có một con Agali hai sao Rất to ấy nhưng mà tôi đang có một cái con nó đang hút mana Không cho cái con đấy tung trưởng Ồ Hay quá đi mất thôi anh em ơi Vẫn thắng cơ Đùa Dã man thật sự luôn đấy Gặp like vẫn thắng luôn mà Từ từ nha Bỏ heo cái like đi nhá Không chơi mà <clears throat> Không chơi không chơi Tôi có chơi like đâu Tôi chỉ lừa anh em thôi <laughs> Tôi để để tôi lừa anh em thôi <clears throat> Bây giờ tôi tôi tôi cũng chưa có lộ ra là tôi chơi cái gì đâu anh em ạ. Nhưng mà đối với các anh em mà theo dõi tôi lâu hoặc là các anh em mà tinh tế một chút là anh em cũng có thể đoán được ra. <laughs> nó cũng sẽ đoán được. Đấy cũng sẽ đoán được đấy. Không phải là hoàn toàn là không đoán được mà vẫn sẽ có những cái phần trăm nào đấy anh em sẽ đoán được ra tôi đang chơi cái gì. Ok. Thằng phê G tún chưa gặp đâu nha. Nguy hiểm ấy. <clears throat> Xả hết tiền ở ở ở round 15, 11 tiền bài to cháu xin một cái món đồ ngon nghẻ một tí nhá ủ chán quá cái đồ này không ra không không không dùng ok từ từ nhá, ở đây là sẽ có một cái con mà chúng ta sẽ phải mua nên là tôi sẽ áp 8 luôn Con này bán đi Bán thôi Anh em ạ 3 mét rồi tôi bán đó Đây Trồng bài rất là khèo luôn <clears throat> Chả có con nào liên quan đến con nào cả ấy Đấy, nhưng mà nó vẫn mạnh Ok U gặp 6 Hunter toang rồi Gặp 6 Hunter toang rồi <clears throat> Chắc chắn toang Ơ đừng bảo ăn được thằng này nhá Ăn được thằng này thì nó lại bố đời quá Ui Thôi anh em ạ không ăn được rồi Suýt này 6 Hunter chịu thôi lần này không ăn được cái thằng này đâu <clears throat> Nhưng mà cũng chỉ lọt có hai con Ok tôi lên được 8 rồi anh em ạ Vấn đề cốt lõi là lên được 8 <clears throat> Vấn đề cốt lõi là đã lên được 8 Nên là tôi sẽ Có thể là Chúng ta sẽ thay vào dần dần những cái con bài mà Chúng ta form bài chuẩn Ở level 8 Thay bớt những cái con nào mà chúng ta ở giai đoạn này chúng ta không chơi ra nó cũng hợp lý nhưng mà phải từ từ thay cái này là phải thay từ từ nhá chứ còn thay một phát hoặc thay ra luôn ấy là nó sẽ mất rất nhiều máu ấy bởi vì bài giờ nó đã ra gì đâu nó đã ra gì đâu <clears throat> chưa ra một gì cả anh em nhá từ từ đó Vẫn ăn được này Đấy tức là bài này vẫn có đủ sức để có thể ăn được với bọn kia Thế là chúng ta chưa việc gì chúng ta phải thay cả Cứ từ từ U đây rồi Đủ bộ anh em ơi <laughs> Bây giờ thì anh em biết tôi chơi gì rồi đấy Từ từ nhá bây giờ cho vào này <clears throat> Ở level 8 là đủ bộ rồi Toàn một sao anh em ạ à. Vãi cứt thật Toàn một sao mà tôi lết được lên level 8 với 90 máu Quá khủng khiếp luôn <clears throat> Thiếu một con uh, Witcher Thiếu một con Witcher Bỏ con Thunder ra tạm Ok Witcher thì không cần kích hoạt mết là cái gì cả anh em ạ Mết nó cũng có được hưởng cái gì đâu Bởi vì những cái chiêu của bọn này Nó là chuyển sang sát thương thuần hết rồi Sát thương chuẩn hết Nên là cái việc giảm kháng phép của đối thủ Nó cũng chả có cái tác dụng gì Ok 90 máu anh em ạ Dã man thật sự Bài toàn một sao mà Toàn một sao luôn Những cái con hai sao là những cái con support Anh em thấy ảo không Những cái con hai sao đang là những cái con support Và tôi đang giành chiến thắng anh em ạ Ảo thật sự Thua Nhưng mà thua mất có hai con Không đáng kể Bây giờ Thunder lên hai đi Thunder lên hai sao đi nào <clears throat> Tầm này chắc thua thôi anh em ạ Thắng mới khó Làm nào để có một cái con co hai sao nhỉ Kiểu như Thunder lên hai sao ấy thì tôi ấm luôn ấy Thunder Spirit lên hai sao Gây sát thương thuần thì cũng khỏe lắm cho vào cái là, là clear hai con xòe quạt là clear được hết rồi lọt thì lọt một con thôi sau chúng ta từ từ lên 9 <clears throat> ở 9 nó mới là form chuẩn bài này Gladiator này ui bài to đấy Gladiator to đấy nào có súng hai sao có cung đèn hai sao rồi ăn nổi không cảm giác vẫn ăn được anh em ạ ờ vớ vẩn ăn được này xòe được hai lần quạt ừ hay quá anh em ơi súng hai sao vẫn ăn được luôn súng hai sao cung đen hai sao ăn luôn được quá nhờ cái con uh, <laughs> anh em thấy cái con con con shadow đâu, ờ, con con con đâu của tôi ấy nó gây được nghìn đam. Một sao. Ảo thật sự. Bộ này mạnh ấy chứ. Shadow uh, Evil Shadow Shadow Evil gây được 4.000 dam trong khi mới có một sao Không thể tin được Tí nữa tích cái trượng này lên lên 10 stack thì chắc là là cũng kinh đấy anh em ạ Nói chung là bây giờ tôi ờ, được cộng thêm 8 tia Đấy, kích hoạt Witcher Rất khỏe Rồi tôi lấy thêm con Fortuner Teller vào anh em nhé cái phiên bản máy tính này này nó có một cái rất khó chịu ấy là khi mà cái con Shadow ấy nó tung trưởng à, cái màn hình nó bị chớp anh em ạ. Có hai con bị đấy là cái con Shadow là và cái con gấu, con gấu tổ cũng thế. Đây rồi, Thunder lên hai sao rồi. Ok. Ghép cấm đánh không nhỉ? Từ từ đã để tôi xem là, là, là còn cái thằng nào chơi Ghép đi anh em, có Hunter Sợ lắm Cái bộ này nó sợ 9 Hunter anh em ạ <clears throat> Ghép trước rồi là an toàn Rồi, lên 9 luôn này Bộ này đánh ở 9 anh em nhá Bộ này là sẽ chúng ta dừng lại ở 9 chúng ta chơi Cứ lên 9 cái đã Tính sau Đấy, Hunter đấy anh em Gặp cái bọn Hunter này là bắt buộc là phải có Có cái cấm đánh Mất cũng nhiều máu đấy Ê à, 9 máu cả Đau đấy Rồi đây, Fortuner lơ này Ok anh em nhá Rồi, cho cọc vào thôi. Tầm này cho cọc vào được rồi đấy anh em ạ Bây giờ tôi chỉ hy vọng là con Thunder nha Nó xòe quạt cho một phát Sau đó thì con Shadow nó xòe thêm phát thứ hai Đấy, thế là clear được hết bọn nó là được Tôi chỉ hy vọng như thế đó Cái việc bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta có thể giữ máu đến khi chúng ta form đủ đội hình <clears throat> Bây giờ là đội hình này là chưa chuẩn nha anh em nhá Phải thay con Thunder Spirit bằng con Light Spirit Thì nó mới mạnh được anh em ạ <clears throat> Đấy Thay Fortuner lơ bằng con uh, con heo Chuyện này có mết Ui, chuyện này có rông mết kết hợp với cả Spirit này Thế thì còn phải có cả BKB nữa cơ anh em ạ Già đã lên được hai rồi Càng đấy Thằng này eco lật kèo này anh em ơi Dễ lắm Mẹ nó xả tiền đúng vào cái nào gặp tôi ạ Đẩy tám máu luôn Thôi Xả tiền thôi anh em Không trụ nổi đâu Cố gắng kiếm một shadow hay sao cái đã Được tính sau Ui rồi ôi đéo lên Chết rồi Tôi còn một con nữa thôi mà sao nó không lên cho tôi nhỉ Thực ra con này nó lên hai sao rồi chúng ta lại vẫn có thể là từ từ được Ra một con heo và con này lên hai sao nữa thôi Chỉ cần thêm con heo thôi mà Còn bây giờ nếu mà nó chưa ra khả năng tôi vẫn sẽ phải xả tiền đấy anh em Không là không trụ nổi với cái bọn này đâu Tôi nhìn thấy to lắm có một thằng là saman mết nhá một thằng saman mết này một thằng là là là là mết kết hợp với rồng đấy <clears throat> có khi chỉ ăn được mỗi thằng này con đéo ăn được cơ anh em ạ vãi đái thật đấy ôi tôi chết rồi rồi ăn cái kiểu gì được chín mua đã đủ bộ đâu mà đòi ăn xe quạt nữa ừ được mày quá lọt một con anh em ạ mất hai máu rồi u đây rồi được rồi anh em ơi Đấy như này là mới yên tâm được Nhưng mà vẫn thiếu con heo Bây giờ ra con Light Spirit và con heo là tôi lại giữ máu Tôi lại đánh từ từ được Có những cái lúc mà chúng ta sẽ phải rất vội Và có những cái lúc thì chúng ta cứ thong thả Ui nhở Thấy ờ, rất là đúng với câu châm ngôn Khi bạn giàu thì bạn thông thả Khi tôi nghèo rồi tôi vất vả con chen Quá đúng luôn <laughs> Đúng thật sự luôn đấy Thôi cái tầm này thì vẫn là gọi là vất vả đấy nhá anh em nhá Ừ, vất vả thật sự luôn cho đến khi mà ra được con Light Spirit thì nó gọi là yên tâm ở level 9 luôn <clears throat> ok kìa ơ kìa con shadow của tôi nhấc tay nó đèo bắn trưởng ở kìa ôi rồi ôi nó bị cái con hút mala con sao đi vô nó hút mala đéo nhấc tay lên được không ổn rồi anh em ơi đấy làm gì mà đã ổn không ổn rồi anh em ạ à. không được rồi con này vứt đi thôi không chơi được anh em ơi Chết thật đấy Không được rồi tôi phải lấy con khác thôi Con này không chơi được anh em ạ à. Anh em nhìn thấy cái pha vừa rồi không Thôi tôi lấy bom rồi lấy rớt vào đây Sợ thật sự ấy Bây giờ lại không chơi được cái con này khắm lọ thế chứ này Rõ ràng là đầy mana nhá nhấc được cái tay lên múa múa múa Múa quạt một lúc xong rồi cuối cùng lại hạ tay xuống Đùa <clears throat> Cái lý do tại làm sao khi mà nó đầy mana xong ấy thì nó lại bị hút mana Thế là khi mà cái lượng mana nó không phải là, là ở cái con số là 100 Thì là nó lại hạ cái tay nó xuống Chưa kể là vừa mới hạ tay xuống thì cái con Phượng Hoàng nó lại hú Thế là thôi xong Cả một cái round không tung nổi trưởng luôn Mà đồ dồn hết đồ nó Không được anh em ạ Con này nói chung là phế rồi Trong cái trận này khả năng không chơi được <clears throat> Rất si sida rồi đấy Rôn mãi lên được hai sao xong cuối cùng không chơi được Tay thật Mà này còn đang bị cái chuỗi chứ chỗ thua anh em ạ à. Thế là mới cày Dắp băng phu lần này tôi không cho lên hai nha anh em nhá Lên hai là bóp đấy Tí nó thay thôi Tí thay phu lần bằng kiếm hồn <clears throat> Mày gánh được tao cái em nào Nhờ Thử, thử nào Gặp những cái đội hình khác không có những cái con hút mala thì sao nhở Tại sao lại không thể gánh được chắc là vẫn gánh được chứ làm gì mà cái sức mạnh của bộ này nó giảm nhiều đến như thế không thể nào mấy cái thằng ở dưới tôi thấy to lắm anh em ơi chắc bây giờ chỉ ăn được mỗi thằng lai bây giờ cho gặp thằng lai đây <laughs> cho tiến thằng lai lên bảng đến số luôn đi nào bây giờ chỉ có ăn được mỗi thằng lai thôi anh em ơi bộ này bây giờ vào xòe quạt một cái là bọn lai bay màu hết 53 máu bây giờ nó không phải là cái lượng máu nhiều nha anh em nhá Khi mà đội hình của chúng ta không mạnh Vẫn phải phải cho con heo hoặc con light spirit vào thì nó mới đủ cái sức mạnh Đấy u uh, mày thế anh em ơi Đùa quá hợp lý anh em ạ à. Được rồi thế thì được rồi Ui light bay màu luôn này Hợp lý thế chứ lệ Hay quá có tí tiền Đây rồi có cái BKB Ok từ từ con này sao lại vẫn để ở đây Thôi tôi phải ghép gấp cái BKB đây anh em ạ Ghép BKB vào thì cái con uh, sao vô ấy nó sẽ không hút được mana Nhưng mà tất nhiên là chỉ có khi nào mà, mà nó chỉ bật khi mà có cái cái, cái, cái, cái sát thương ma pháp nó gây ra thôi nhá anh em nhá Đấy chứ còn nếu mà không có sát thương ma pháp ấy mà gây gây gây gây ra ấy thì khả năng cao là nó cũng còn bật bật sau khi bị hút mana cơ. Sợ nhất là cái cái đấy. Tức là khi mà con này nó vào nó chưa bật luôn đâu Mà phải có một cái tín hiệu là Có một thằng ấy nó sắp bắn trưởng vào người con này Đấy ví dụ ra chuẩn bị là tung trưởng này Thunder chuẩn bị xoay quạt này Thì cái con này mới kích hoạt BKB cơ Và trước cái lúc đấy là khả năng là vẫn bị hút mana Vẫn bị hút mana để mà có thể là tung trưởng luôn BKB cơ chế của nó như thế anh em ạ Thế nên là tôi vẫn quyết định là tôi sẽ thay con này Tí nữa tôi không chơi con này đâu con này bây giờ cảm giác rất phế khi mà đứng thì là phải đứng ở hàng đầu đúng không? Không đứng được ở hàng thứ hai. Đứng hàng thứ hai thì lại đam lại bé. <clears throat> Nó lại như thế. Đấy, mà đứng hàng đầu, đấy đấy đây là cái kiểu đứng hàng đầu là gặp con phượng hoàng là ăn cứt luôn này. Ui mà chuyện này. Ui anh em ơi, thằng này sáu đỏ. Ở level 10 rồi, sáu đỏ bốn spirit ở level 10 này anh em này. Ui mẹ ơi cái đội hình này thì nó, nó, nó mạnh vãi cứt luôn ấy anh em ạ chưa rồi nó đẩy tôi <clears throat> Đã có 6 đỏ 4 Spirit Đã có Light Spirit và Đát rồi Thế thì vô địch bạn ạ Sợ thật Anh em có nhớ trận trước không Anh em nhớ trận trước tôi có cầm con đát Spirit kẹp với 6 đỏ đấm hết không? Bộ ấy khỏe lắm anh em ạ. 4 Spirit 6 đỏ mà có đát Spirit, có Light Spirit ấy mà thằng này nó còn có bảo Bet Omen rồi chứ <clears throat> Cái trận trước anh em nhớ không Nếu mà anh em chưa xem cái trận đấy thì có thể tôi sẽ để ở cái cái cái cái phần cuối của video nha anh em nhá Tôi sẽ để ở video đề xuất để cho anh em có thể xem cái tập đấy Ui mẹ ơi cái đội hình nó mạnh vãi đái luôn <clears throat> Mà nhá ở trong cái, cái trận đấu trước của tôi mà tôi chơi Anh em nhìn nó mạnh đến cái cỡ như thế Mà thậm chí là lúc đấy nhá nó còn chưa vắc binh Nó còn chưa có con line spirit chưa có bad omen mà vẫn thắng được đấy ú mà tôi bắt làm được thằng thằng greater này ảo thật đấy ăn được greater luôn được quá nhở giờ cái bộ này của tôi nó cũng không yếu lắm đâu nó chỉ sợ một vài cái lap thôi ví dụ như là lai đỏ đấy lai đỏ cái con con shadow này nó xoay quạt nó không giết nổi vì máu của bọn nó rất to sáu đỏ vào thì không đủ đam để có thể tiêu diệt được anh em ạ Rồi, tôi tích được 9 cái stack rồi này Bây giờ tôi lấy cái huyết trượng ở, ở cái round sau <clears throat> Để tôi có thể tăng, gia tăng lên Nó là 20 cái stack Sau đó thì chắc là tôi sẽ up 10 sớm thôi anh em ạ Khi mà chúng ta lên 10 là chúng ta sẽ có thêm một quân bài Và chúng ta sẽ có thêm một tia cho cái con Shadow anh em nhé Đấy, Shadow thêm một tia Thêm một tia, thêm 200 đam rồi đấy 250 đam Là cũng là ok rồi đấy anh em Lại gặp thằng này đen thế nhở Đủ đam để giết nó không Thằng này nó full bộ lên anh em Cả Bad Omen, cả Dark Spirit, cả Light Spirit rồi Không ăn được Khỏe lắm Lấy cái gì mà giết được nó đây Ui nó đẩy tôi kìa 10 máu luôn Quá kinh khủng anh em ạ Làm nào giờ 34 máu 34 máu này tôi nghĩ là ba round nữa là bay màu Tức là round 33 Lên được 10 Cho được con uh, Rớt vào lên được 10 thì cho thêm con Vẫn chưa có heo à Đen thế nhờ Ôi làm nào rồi bây giờ tự ra con heo đi Xong rồi tôi một phát lên 10 luôn Chứ bây giờ mà ngồi lại để roll con heo nữa có phải chết không Hay là bây giờ lên 10 xong rồi kiếm con Light Spirit nhở Có vẻ hợp lý đấy anh em ạ Chắc là tôi lên 10 luôn chứ tôi không kiếm heo nữa đâu Lên 10 kiếm Light Spirit thôi Tất cả thành bại là ở round sau <laughs> Tất cả thành bại là ở round sau rồi anh em ạ chưa bây giờ mà ừ, vẫn còn ở 9 nữa thì toang đấy Round 30 rồi anh em Ôi vớ vẩn toang quái này Ui đừng Thôi chết rồi đừng mà xin đấy ui giấy ơi Mẹ Thôi vãi cứt rồi anh em ơi Chính thức là xuống hố Ôi rồi ôi không có huyết trượng ở ra 30 có chết tôi không Hoàng thật sự Hoàng thật rồi anh em ạ à. Heo rồi Ra đi ra cái gì ấy đi Đây rồi Nhưng mà không ăn thua anh em ạ à. Chết rồi tôi roll vừa rồi tôi roll hết tiền mà không có một cái gì cả Ngoài ra thì cái món đồ cam là một cái món đồ rất sida ở đây Trời ơi, đồ cam của tôi là một cái cấm đánh không có cái tác dụng gì với Greater cả Và tôi đâu có cần cấm đánh đâu Bởi vì bọn nó đâu phải là những cái thằng đánh tay đâu Ở trong cái trận đấu này toàn là những cái thằng ờ, bắn trưởng thôi anh em ạ ừ, Trừ cái thằng Greater đánh tay thì cái thằng Greater nó đâu có sợ ờ, cấm đánh đâu Chứ sao lọt được ra quá anh em ạ Vớ vẩn thật sự đấy nó đã quá chắc chắn là xác định là xuống hố rồi còn gì nữa thằng này đỏ à, à không để ý thằng này xòe quạt mạnh cái nào vẫn đánh được ồ hay quá u được đấy nhở thằng này không phải đỏ thằng này là hunter 6 hunter anh em ạ 6 <clears throat> hunter ăn được thằng hunter mỗi thằng hunter rồi vì có cấm đánh <laughs> vì có cấm đánh mà ăn được mỗi thằng hunter <clears throat> chết mất thôi ra cái gì đi xong rồi không ra cái gì cả anh em ơi còn có 29 máu anh em ạ à. toang lao quái mất máu ở lao quái có cơ hội nào cho tôi không đây không có đổ ở lao quái sau đó lại còn mất máu ở lao quái nữa bây giờ sợ thằng Greater không nhỉ bởi vì Greater bây giờ nó lại có mấy cái món đồ kiểu BKB hay là là mấy cái món đồ kiểu trâu ấy sau ấy, cái ra 30 là có món đồ cam thì nó sẽ khỏe hơn đấy Nhưng mà chưa chắc đã xoài quạt một phát là chết luôn được nó đâu Căng phết đây anh em ạ à. Sợ chắc là bây giờ tôi sợ tất luôn đấy Sợ cả cái thằng đỏ luôn Đỏ làm gì có đam đâu Gladiator là sao Xòe được cái quạt không Mày qua cũng kịp xòe cái quạt ra anh em ạ à. May, may mà xòe được cái quạt ra đấy ok ok thôi được rồi thế thôi cũng được lọc một con thôi lọc <clears throat> một con thôi mày qua cục đen của nó chưa đến ba sao <clears throat> thế thì cũng vẫn chơi được à? con sai linh này bây giờ ra thì có có, có có cái tác dụng gì đâu không có đồ gây đam anh em ạ không có đồ đánh tay cái vấn đề đây là cái đồ đánh tay làm gì có đâu toàn đồ bắn trưởng thôi bây giờ phải ra một cái con nào dạng kiểu máy bay với cả bom ấy chứ còn ra cái con này nó không có cái tác dụng bây giờ ra rớt này ra rớt hai cái thì có vẻ ngon không thực ra con con con này cũng không có cái tác dụng gì lắm <clears throat> hai bảy máu anh em ơi mũi round lọt hai máu có bao giờ là được như thế không nhỉ để tôi có thể ra đi sau sau cái thằng thằng thằng thằng Hunter được không? Ra đi sau thằng Hunter hay là thằng Hunter trước khi nó ra con con tên Sulami được được không? <laughs> Sợ quá anh em ơi. Đây này còn cái thằng này này. Mẹ, cái con Phượng Hoàng nó để ở trên này nó kéo cái con đấy của tôi đi có làm gì nữa kịp làm gì đâu. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ừ được, vẫn được, vẫn được. Vẫn được, vẫn được, vẫn được anh em ạ Vẫn được hay quá anh em ơi Ôi may quá <clears throat> cứ tưởng là mất nhiều máu Cuối cùng lại không mất nhiều máu lắm Ok Bây giờ mà ra được cái con sai linh 2 sao ấy Thì tôi cũng chơi tạm đấy anh em ạ <clears throat> U uh, Được rồi Thôi nha giải tán đi Lốt chén cuối Ok, coi được rồi Chén cuối đấy anh em ơi Con này nó mới mới mới, mới ổn này <clears throat> Bom cánh được Bom nhìn thấy thôi nhưng mà mạnh đấy anh em Bom một sao nhưng mà vẫn mạnh hơn là cái con Shadow hai sao Anh em cứ tin tôi Shadow hai sao phèn lắm anh em ạ à. <clears throat> Đấy anh em thấy cái quả cái pha vừa rồi ấy là có tung được trưởng đâu Vào phát là bị cái con Phượng Hoàng nó hú luôn làm gì tung một trưởng Đấy, bom vào phát đặt luôn là xong rồi Đấy, đổ phát, được rồi Thế thôi, cũng chỉ cần là như thế Đặt được quả lửa, Ok, hai quả đặt ra rồi Quá wow, tuyệt vời Thế là ngon rồi bạn ơi Ok <clears throat> Hay quá Đấy, em thấy chưa Bom 17.000 đam Bom 1 đấy nhá Bom 1 17.000 đam uh, chỉ cần một con nữa thôi ờ <clears throat> hay quá chúng ta được nghỉ một round <laughs> được nghỉ một round anh em ơi cơ hội đây rồi Được xin một trái trứng thôi cũng chả cần con bom nữa đâu một trái trứng thôi một trái trứng đập cho con bom có cơ hội đấy anh em ạ bom một sao vẫn gánh được nhá anh em nhá đội hình này nhá kể cả ra bom một sao vẫn gánh được luôn <clears throat> nó nó giống như là con gì anh em biết không anh em nếu mà anh em chơi cái bộ Witcher mà anh em kẹp với con gấu đá bao giờ anh em chơi chưa nó sống hệt như thế luôn cái lượng đam của con bom này nó bằng con gấu đá <clears throat> đấy con gấu đá hai sao nhá không phải gấu đá một sao đâu mà gấu đá hai sao đấy thế nên là cái con bom một sao này gánh được luôn đấy. giống như là con con gấu đá hai sao kẹp với bộ này <clears throat> quan trọng là có huyết trượng không thôi huyết trượng u đây rồi hay quá anh em ơi kiếm hồn vào bộ này mắc binh nhá kiếm hồn hai sao uh, ừ. à, light spirit kiếm hồn hai sao rớt hai bom hai ủ được không <clears throat> light spirit thì sẽ thay cho con con fortuner teller Đấy. như thế nó mới là mắc binh anh em ạ còn bây giờ tôi đương nhiên nó không phải là mắc binh mà nó đang là dễ chết mà dễ chết có thành công hay không là nó nhờ tất cả nó nhờ con bom đấy anh em ạ bây giờ mà tích được 20 mươi sở tách thì tôi nghĩ là dễ dễ được dẫy được top mấy thì không biết nhưng mà chắc chắn là sẽ dẫy được nó cần phải tích được 20 stack và cái việc lên 20 stack thì, thì nói chung là cũng không khó lắm đâu chỉ cần lổ được vào lổ một phát và chưa chết là có thể lên được <clears throat> Rồi, gặp Greater này Greater cũng lên ba rồi ôi nhưng úp lồng ngu ở ờ, úp lồng đằng sau kìa hay quá được quá bạn ơi quá tuyệt vời luôn anh em ạ à nhưng mà có ăn được nó không thì nó chưa biết nhá ăn được không bom nổ bom nổ ui rồi ăn được nhưng mà lại bom lại chết bố nó mất thế ta lại mất stack rồi rồi roll rồi anh em ơi chén cuối anh em nhá chén cuối chén cuối chén cuối chén cuối chén cuối ui rồi ồ không phải không phải bom ôi tôi cứ giật mình cứ tưởng con bom ạ à. có phải đâu tôi bỏ luôn con tên Sulami ra anh em ạ <coughs> cái con Tsunami khi mà chúng ta chưa có Light Spirit thì ra thì nó cũng chả có cái tác dụng gì đâu là chúng ta bỏ hết các cái slot 5 đô ra để roll cho nó dễ Cho nó dễ ra bom, dễ ra rớt Bom hai rớt hai đều chơi được anh em nhá Bây giờ tao không sợ hú ở đâu Ờ, bom đặt ra rồi Bom nổ, hay quá anh em ơi Được rồi Rớt, ui gọi là rớt hai kìa Hay quá, nhưng mà thằng này khỏe quá anh em ơi phải quá Light Spirit 2 sao kìa Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa Con heo của tôi nó Con heo nó được hưởng gót à Gọi ra Bad Omen luôn Nhưng mà ăn nổi không? Không ăn được Trâu lắm Xấu đỏ anh em ạ thôi luôn nốt anh em ạ <laughs> Đây rồi Ui giời ơi thế thì nó lại lại lại lại lại vớ vẩn cấp 1 đấy trời ơi ra đúng lúc quá bạn ơi tối thượng vào đấy tối thượng vào đấy anh em ơi <laughs> ui trời ơi hết hồn anh em ơi ờ 24 máu là cũng là nhiều nhá bây giờ 24 máu lại là nhiều anh em ạ vừa lấy thì 29 máu nó là ít nhưng bây giờ thì nói chung là mình lại là người giàu rồi mình người có tiền rồi anh em ơi đấy là cứ thông thả thôi bây <laughs> giờ cứ thông thả rôn rớt thôi anh em nhá thông thả rôn rớt thông thả rôn kiếm hồn đấy mình là người có tiền mà bây giờ không sợ nữa rồi nổ một phát bay màu hết luôn ủi ôi anh em nhìn nó lổ cả nó lổ một cái con cung đen nó còn tí máu luôn khỏe chưa thôi bay màu rồi khỏe quá anh em ạ rồi bây giờ thông thả roll rớt hai về kiếm hồn hai thôi 20 stack rồi anh em ơi Đấm được Đánh được Bây giờ solo với cái thằng đỏ này 6 đỏ 4 spirit cũng không có thể làm gì được tôi đâu anh em à so với sức mạnh đội hình thì đội hình của tôi vớ vẩn nó là còn là nhỉnh hơn đấy nó lại còn ở cửa trên đấy ừ. đá spirit lên được hai sao rồi không sao bình tôi <clears throat> không có gì mà phải sợ cả ok <clears throat> cướp đát ồ oh. quá đặt được quả bom rồi bạn ơi đặt được quả bom lửa một phát bay màu hết luôn ôi rồi ôi anh em ơi anh em có vừa nhìn thấy không sáu đỏ có vẻ to sáu đỏ có vẻ nhiều máu quá ồ nổ phát nữa 20 sở tách anh em à con bom của tôi có 20 sở tách 34.000 đam cho một con bom Ôi mẹ ơi Con bom của tôi nó làm hết anh em ạ hai lần đặt bom 34.000 đam Đồ mới chỉ có huyết trượng Chưa có gậy tá ác Rao này mà nó ra gãy tá ác nữa thôi thì tôi chắc là lổ một phát là bay màu hết bọn sáu đỏ anh em ạ. Căng chưa? Anh em thấy cái sức mạnh của bộ này chưa? Quá là kinh khủng luôn. Đấy, tôi đã nói rồi cái cái sức mạnh của đội hình này nó là mạnh đến cùng cực nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà không ai chơi <laughs> vì nó quá khó. quá khó chơi anh em ạ. Cái cái đội hình này nó gọi là đội hình siêu nhân phẩm luôn tức là anh em phải ra là con bom hai con rớt hai đấy thì lúc đấy thì tất cả đều phải quỳ xuống trước bạn đấy <laughs> ok rồi chèn thành cũng ngon bây giờ ra ngoài cho xin gậy tán ác nhá cho xin gậy tán ác nhá không có rồi thôi bkb hai vậy càng trâu trâu như này thì bọn nó không giết được tôi đâu ok rồi lốt lốt chèn u quả trứng này kiếm hồn hay là rớt đây kiếm hồn hay là rớt đây đối thủ chỉ còn 14 máu thôi anh em ạ à. nghe nói 6 đỏ 4 spirit là mạnh à, nghe nói là là là mạnh ok kinh đấy ừ. chấp luôn đứng trước mặt con phượng hoàng luôn không thành vấn đề anh em ơi không thành vấn đề anh em ơi đặt được quả bom ra rồi Hú thoải mái luôn Lổ một phát bay màu hết Lổ phát thứ hai là tất cả cùng đi Ok ok Vớ vẩn thua này Ơ ờ, không không bạn ơi Đặt thêm phát nữa được rồi Đặt thêm phát nữa được rồi Đặt thêm phát nữa Lổ căng thật sự luôn Dã man đấy À, kinh khủng anh em ạ Đấy, ờ, tôi để sát vào đây luôn Tôi đứng trước mặt con Phượng Hoàng luôn cho anh em xem <clears throat> Để sát đây bởi vì tôi nhận thấy là Cái con uh, con con bom của tôi đã đặt bom không tới được những cái hàng phía trong cùng Mà round này tôi sẽ cho nó đi luôn anh em nhá Round này tôi sẽ căn xong tôi bắt con con Light Spirit Tôi giết luôn anh em ạ Đổi dây cuối cùng anh em nhá Dây <clears throat> cuối, dây cuối, dây cuối, dây cuối, dây cuối, dây cuối Dây cuối, mày chết giết chết nó đúng ơ tại sao lại bắt thành cái con con ấy nhưng mà vẫn chết cơ ờ ui anh em ơi ra là tôi đẩy nó nhiều này mười máu đi rồi mười máu đi rồi bạn ơi Ơ tại sao tôi bắt con Light Split mà nó lại bắt ra con Storm Saman là sao nhở Ảo thật đấy Nhưng mà cuối cùng chiến thắng vẫn là tôi <laughs> Người chiến thắng vẫn cứ là tôi Nha anh em nhá Wow thật cái đội hình mạnh quá thể luôn Đến cái bộ Split đỏ mạnh như thế mà nó cũng gọi là đánh nó còn cửa trên luôn Rồi anh em biết là nó mạnh đến cỡ như nào Nha anh em nhá Nói chung là mắc binh